Rồi xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách uh, kiếm uh, đủ 4.000 giờ xem và 1.000 uh, subscribe nhanh nhất Vấn đề uh, à, subscribe và vấn đề uh, à, giờ xem đang là vấn đề uh, rất là nhiều bạn quan tâm Và ngày hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn uh, đã phần nào sự uh, cực khi mà mình phải đi uh, tìm cách này cách nào rồi mình uh, à, tan sắp nhưng mà không uh, hiệu quả thì mình uh, xem video này mình sẽ làm được đầu tiên các bạn vào Shopify các bạn nhập cho mình từ khóa là um, à, tan sắp youtube nó hiện ra một rất là nhiều các bạn à, chọn hơi cát mình sẽ làm dao cái đầu thì mình chưa cài đặt nên mình sẽ cài đặt nó Because it is an hour last time. Đây được rồi, chúng ta mở ứng dụng lên và đăng nhập cái tài khoản mà um, Google của mình vào ra. Tổng kết thúc chọn gmail canh mà bọn muốn đăng ký này trước mình tải rồi nhưng bây giờ mình không có mình xóa mất cho nên là nó kiểm tra cái này mình phải sắp là nó sẽ xóa tài khoản được rồi các bạn chọn cái video nào nó giờ giờ để cho nó tàn cái cái, cái, cái tiền nó đây chạy cho nó trả sang đó là nó sẽ có được 160 cool các bạn cứ ờ, chờ cho nó chờ sang là mình sẽ có được điểm và sau khi chờ lại thì mình khuyên các bạn ờ, một điều là mình không nên đi ờ, xích chép bởi vì lúc trước mình cũng đã dùng cái cách này nhưng mà nó không có hiệu quả có người thì họ đồng quan thì họ trao đổi qua lại bình thường họ xem ờ, đúng giờ đúng cách và cái shop đó là nó vẫn giữ nguyên cho mình còn ờ, người mà không đồng bò thì ờ, họ đi um, lấy cành ổ á lấy cành uh, mà cậu giả rồi đó họ sắp rồi sắp nó sẽ tan lên nhưng mà nó mất rất là nhanh nó bị quét lỗi spawn và mình cũng sẽ bị ờ, cái lỗi đó nếu mình không kịp thời khắc phục cái lỗi xe bom thì xe bom nhiều quá thì kênh sẽ bị uh, kênh mình thấy kênh này đồng nghĩa với việc là không thể vào để kiếm tiền mắc kênh luôn cho nên là mình ờ, khuyên mấy các bạn là không có nên đi xếp chéo rồi blog có nhiều người họ xếp sang nói là họ quỷ nữa chứ nên nhà mình đã tìm ra được ứng dụng này là nó thấy rất hiệu quả như bọn thấy đã đó nhưng mà mình à, đã xóa đây đi mình quỷ uh, à, đăng ký của một người đó thì nó sẽ bị uh, xóa tài khoản này rồi sang nhận được uh, điểm rồi đó Cứ uh, ngày nào bọn cũng kiếm thật là nhiều điểm thì ờ, người đăng ký còn nhiều Bọn vào đây là bọn uh, đang được đăng ký cho mình nè, muốn nhiều vô cả Chứ không uh, link video bọn vào uh, ờ, youtube Đây là mình sẽ nấu cho khoảng uh, đông lọt mình sẽ vào biểu tượng bà lá liền ở dấu bài tắm cái này đã lên video nha các bạn vừa tan view mà là vừa tan được đăng ký nữa mình là không đủ điểm cho nên là nó không thể hoàn thành được cái này đó các bạn ạ cứ cứ mình ăn bao nhiêu thì mình cứ ờ, kiếm điểm ở đây thôi rồi mình nói thôi còn uh, ờ, thầy dung xem là uh, tốt nhất là nên chọn 120 hay ờ, năm mươi gì đó cho nó khó bị cái lỗi xà bông rồi mà nó mắc sách mắc viên vậy đó. làm sao là mình chọn hoàn thành thôi cách à, thứ hai là mình sẽ giới thiệu bọn cái ứng dụng này shop muốn shop pro bọn đang nhập vào bọn mình đánh giá gì về nó nè tại sao ok bọn đạo nè chúng tôi là chỉ xuất bỏ ứng dụng trên cửa hàng Google Play tất cả các có ứng dụng Mời tay xuống, từ liên cái khó là giả mộ và chúng tôi không hỗ trợ nó. Cái bộ cái tạo này, để chọn cái đó rồi ok rồi sao? Các bạn nên chọn lượt xem cho nó dễ với lượt đăng ký nó phiền phức lắm. Dân qua chiến lợi Chọn cái nồi cho nó cỡ 44 dài là 44, ờ, mười dài cho nó nhanh thì tích quỷ nó chặn cái này thì nó nhanh hơn nó nhanh nó dễ có sấp hơn nhưng mà nó cũng dễ mà mắc sắp cái này thì khi nó bỏ là một ngà thì mình chỉ đang có ký một trăm điểm trăm điểm thì được 10 sấp vậy thôi nhưng mà nếu mà nhiều quá thì chắc chắn bị sợ bom là thấy mắc mình rất đơn giản là mình chịu khó thôi chứ cái này nếu mà nếu mà ứng dụng ứng dụng nào cũng được á mình chịu khó thì cái một thói là sao thôi và giờ nếu mà tính dịch nếu mà nói giờ xem á, thì mình cũng chắc chắc cũng sẽ làm một cái video về giờ xem á mình có ờ, những cách tay giờ xem rất là ha không có cần dùng ốp nữa ấy. dành cho người đăng ký nè đây là ứng dụng này là gió link của kênh vô luôn còn gió link vào mình có mười à, mười mười coi nữa nên chỉ làm được một cái được đó như vậy có người đăng ký thì uh, nó sẽ um, đổ bao nhiêu đổ cả bao nhiêu người đăng ký gì mười người thì nó đổ mười trên mười, ứng dụng này thì nhiều người dùng cho nên nó chắc nhanh thôi đây là mình mua đây mình phải bỏ tiền ra mình mua à, cái điểm á cái sâu này mình rồi mình cứ đỡ ra qua đây mình lấy nhưng mà muốn um, à, kiểm tra thì bọn vào uh, YouTube Studio cho nó dễ nó thống kê rất là nhanh nhanh hơn có có cái, cái tròn web của mình uh, đăng nhập YouTube thống kê rất là nhanh tôi còn hai con người đăng ký rồi đó rất là nhanh là mình hoàn thành rồi đó màu trên màu là hoàn thành rồi đó thì uh, nó gửi tới gmail tới nữa này David Tracy has surprise to you on YouTube là đó đăng ký kênh của bọn dưới này mình sẽ vô uh, cô cô giật xe em nó nói gì nhờ ký theo dõi bộ sẽ được thông báo vì tới video mới trở lại video của người có bạn cách ưu tiên nhận xét sức khỏe vân vân kiểm soát hành động no của mình để thấy à. nghĩa là người ta đăng ký mình là người ta sẽ nhận được cái video của mình sớm nhất mở ra là mình sẽ thấy cái video của mình thôi rồi ở dưới đây là xem luôn youtube sẽ không 19 được gái tại hoa kỳ qua là 94066 vậy video hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc nếu uh, thấy hay thì nhớ like chia sẻ video và đăng ký kênh giúp mình nếu có thắc mắc gì về video thì hãy comment để giới mình sẽ trả lời và hướng dẫn thật chi tiết còn mình lưu ý một điều là các bạn không nên đi xúc chéo để tránh tình trạng mà sẽ bom cây xin chào các bạn nhanh đăng ký kênh à, giúp mình nha